Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube của Thường Hiệp Thành Thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn à, một dòng bơm à, trục ngang Đó là bơm trục ngang à, tưới cây Thì ở đây chúng tôi đang đặt ba con bơm của hiệu Maro nhập khẩu từ Trung Quốc Thì ba con bơm này có một cái đặc điểm dễ nhận dạng Đó là hồng hút xả rất là lớn Hồng này là hồng 60 à, hồng này là hồng à, à, để mình tí để mình xem hồng này hồng 60 hồng này hồng 90 và hồng này là hồng 114 thì à, cái đặc điểm dễ nhận dạng của nó là bơm bơm tiêu cây đó là hồng hút rất là lớn và còn thông số kỹ thuật á, thì của máy bơm à, tưới cây Maro này á thì là lưu lượng rất là lớn rất là lớn có thể là lên đến à, hơn lên đến 70 khối á có thể là lên đến 70 khối à, trên giờ 70 khối nước trên giờ thì đó là cái à, cái lưu lượng rất là lớn ừ, à, thì à, hiện tại thì Thuận Hiệp Thành đang là nhà phân phối à, độc quyền máy bơm Maro tại Việt Nam thì à, ưu điểm của máy bơm này ừ, đó là có cánh bơm bằng đồng cánh bơm ở trong này là bằng đồng thì nó nó ưu việt hơn những cái loại cánh bơm bằng nhựa khác nó bền bỉ à, nó chắc chắn hơn rất là nhiều thì đây là cái cái đặc điểm của máy bơm tứ à, tứ cây maro còn à, về cơ bản thì máy bơm maro nó cũng có um, các bộ phận như máy bơm thông thường ở đây thì họng hút đây họng xả đây thì trong này có đầu bơm à, đầu bơm cánh bơm đây là hộp điện đây là đây là cái hộp điện ừ. kết nối điện vô đây nối điện ở đây còn phần này là phần à, đuôi bơ ừ. này thì có quạt gió cánh gió làm sao em để mà hiện tại á thì Thuận Hiệp Thành đang là nhà phân phối của Bermaro thì à, hàng này chúng tôi đang có sẵn rất là nhiều công suất từ 0.5 HP 0.5 HP cho đến 5 à, HP cho đến 5.5 HP thì chúng tôi luôn luôn có sẵn hàng à, thì à, đây là cái à, cái hình ảnh của dòng Bermaro à, giá bơm Maro này thì rất là rẻ à, có thể cạnh tranh được với rất là nhiều dòng bơm à, khác ở Việt Nam à, trên thị trường thì à, bây giờ để em, à, chúng tôi sẽ mở ra một cái cái con bơm này mở ra một cái đầu bơm này ra để mọi người xem là cái cái cánh bơm bằng đồng ở bên trong à, để bây giờ tôi sẽ mở ra để mọi người cùng theo dõi nha à, hiện tại thì máy bơm Maro được à, sử dụng bán rất là chạy ở khu vực à, miền Tây này ở khu vực Tây Nguyên này ừ, miền Trung này những cái khu vực mà có ừ, sử, à, sử dụng cần nhiều bơm tưới á, bơm tưới nước à, bơm tưới cây rồi thì đây là cái à, những cái nơi mà cần cái lượng bơm ờ, có cái nhu cầu tiêu thụ của bơm này rất là lớn thì Thuận Hiệp Thành đang là đại lý phân phối của Maro nên là chúng tôi à, có cái giá rất là tốt giá bơm nó là mềm à, từ với nhiều công suất khác nhau thì để quý khách lựa chọn người quý khách chỉ cần liên hệ với hotline của chúng tôi thì chúng tôi sẽ báo giá cho quý khách để mọi người có thể là có bơm sử dụng ngay không có cần phải đặt hàng gì hết thì hiện tại là bơm Maro này thì Thuận Hiệp Thành à, đang có sẵn cái dòng à, dòng bơm một pha là 220V còn dòng bơm 3 pha thì nó cũng à, chưa có về đủ nghĩa là chúng tôi đang có sẵn cái dòng một pha thôi còn ba pha sẽ cũng phải hơn tuần nữa thì máy bơm mới về mới mới nhập về được ở trong cái điều kiện thì tăng giá như thế này thì nó cũng hơi khó đây như vậy thì tôi đã mở ra được rồi nha các bạn đây rồi đây là cái à, mặt nạ bơm mặt nạ bơm à, bơm này là hỏng 60 đây là mặt nạ ừ, mọi người thì thấy không rất là cứng cáp bằng gan đúc à. còn đây là cánh bơm cánh bơm bằng đồng ánh lên rất là đẹp chắc chắn ừ. thì con bơm này hiện tại đang là có lưu lượng là, là ờ, đâu, con này một ngựa cột áp 15m và lưu lượng lên đến 700 470 lít trên phút thì ờ, với mà một cái con bơm công suất như thế này thì ờ, mà công suất một ngựa mà có lưu lượng như vậy thì nó rất là lớn này nó đáp ứng được cái nhu cầu tưới tiêu của mọi người của, của các quý khách hàng à, và như chúng tôi đã giới thiệu thì phần hiệp thành à, có rất là nhiều à, mà cái công mức cái bơm maro này bơm tưới maro này có rất nhiều mức công suất thì quý khách à, hãy liên hệ với Thuận Hiệp Thành để mà chúng tôi sẽ báo giá à, từng cái model cụ thể từng cái công suất cụ thể ờ, nhưng chúng tôi thì cam kết là <laughs> giá rất là tốt và hàng này được bảo hành chính hạn 12 tháng à, thì video này à, ở video này chúng tôi sẽ giới thiệu qua như chỉ giới thiệu qua như vậy còn à, quý khách nào cần ừ, chi tiết hơn thì chúng tôi có thể là à, gửi riêng hoặc là làm một cái video riêng ừ, ở những cái cái video sau ở lần sau à, nếu như mà quý khách có nhu cầu à, quý khách thấy hay hoặc là hữu hữu ích với quý khách thì hãy cho Thường Hiệp Thành một like share để chúng tôi có động lực à, tiếp tục review những cái dòng bơm giới thiệu những cái dòng bơm tiếp theo mà có trong kho hộ thượng Thành thì, à, chúng tôi xin à, kết thúc video này ở đây nhé các bạn à, chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau xin cảm ơn và hẹn gặp lại